Cô chào các em Hôm nay các em học bài luyện từ và câu của tuần 26 Luyện tập về câu kể ai là gì Bây giờ cô và các em cùng nhau tìm hiểu nội dung bài học này nhé Bài 1 Tìm câu kể ai là gì trong các đoạn văn sau Câu A Nguyễn Chi Phương là người Thừa Thiên Hoàng Diệu quê ở Quảng Nam Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội Nhưng các ông đã anh dũng hy sinh bảo vệ thành Hà Nội Trong hai cuộc chiến đấu giữ thành năm 1873 và 1882 Ở trung tâm Hà Nội ngày nay có hai đường phố đẹp mang tên hai ông Câu C Tàu nào có hàng cần bốc lên là cần trục vương tới Cần trục là cánh tay kỳ diệu của các chú công nhân Để tìm câu kể ai là gì Chúng ta làm như thế nào À, ta phải xác định được câu đó là lời giới thiệu hay nhận định về sự vật các em ạ à. Các em hãy suy nghĩ và làm bài trong một phút nhé Đây là đáp án của cô như sau Các câu kể ai là gì? Câu thứ nhất Nguyễn Chi Phương là người thừa thiên Câu thứ hai Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội Câu thứ ba Cần trục là cánh tay kỳ diệu của các chú công nhân Các em đã tìm xong câu kể ai là gì Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập số 2 xác định chuẩn ngữ, vị ngữ trong mỗi câu ai là gì em vừa tìm được và nêu tác dụng của mỗi câu dùng để giới thiệu hay nhận định về sự vật. Ở bài tập này yêu cầu các em làm gì vậy? À, yêu cầu các em tìm chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi câu kể ai là gì. Sau đó nêu tác dụng của mỗi câu Vậy để xác định chủ ngữ vị ngữ của câu kể ai là gì, các em làm như thế nào? Vậy để xác định chủ ngữ trong câu, các em hỏi với từ nghi vấn ai, cái gì, con gì. Còn để xác định bộ phận vị ngữ, các em hỏi với từ nghi vấn là gì? Sau đó, các em hãy nêu tác dụng của mỗi câu. À, rất là dễ phải không nào? Các em làm bài trong một phút nhé. Cô có đáp án như sau. Câu thứ nhất, bộ phận chủ ngữ là Nguyễn Tri Phương khi ta đặt câu hỏi ai là người thừa thiên thì ta xác định được Nguyễn Tri Phương là bộ phận chủ ngữ. Còn ta tìm vị ngữ, ta cũng đặt câu hỏi Nguyễn Tri Phương là ai thì ta tìm được cụm từ là người thừa thiên để trả lời cho câu hỏi đó. Vậy bộ phận vị ngữ đó là người thừa thiên câu này có tác dụng là dùng để giới thiệu các câu còn lại các em cũng đặt câu hỏi thì dễ dàng tìm được chủ ngữ vị ngữ của các câu này nhé câu thứ hai cả hai ông là chủ ngữ đều không là người hà nội là vị ngữ Tác dụng của câu này dùng để giới thiệu Câu thứ ba Cần trục là chủ ngữ Là cánh tay kỳ diệu của các chú công nhân Là vị ngữ Câu này dùng để nhận định các em ạ à. Sau đây, các em sẽ xem một số hình ảnh về ông Nguyễn Tri Phương và ông Hoàng Diệu. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tri Phương, quan phục của ông Nguyễn Tri Phương, thành Hà Nội năm 1873. Đây là hình ảnh ông Hoàng Diệu. Đây là hình ảnh Trung Liệt Miếu Gò Đống Đa đây là thành Hà Nội năm 1882 Đây là hình ảnh hai con đường ở Hà Nội mang tên hai ông Đây là cần trục đang bốc dỡ hàng các em ạ à. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài tập số 3 Có lần em cùng một số bạn trong lớp đến thăm bạn Hà bị ốm Em giới thiệu với bố mẹ bạn từng người trong nhóm Hãy viết một đoạn văn ngắn Kể lại cuộc đối thoại đó Trong đoạn văn có sử dụng câu kể ai là gì Vậy bài tập này yêu cầu các em làm gì? À, câu bài tập này yêu cầu các em viết lại đoạn văn Kể lại các bạn đến thăm bạn Hà bị ốm và trong đoạn văn này có sử dụng tô kể ai là gì để giới thiệu cho bố mẹ bạn từng người trong nhóm. Vậy các em hiểu yêu cầu của nội dung đề này rồi phải không nào? Vậy các em cho cô hỏi để mở đầu đoạn văn này các em sẽ viết gì? À, các em sẽ viết câu mở đoạn nói lời chào bố mẹ bạn Hà và họ nêu lý do ghé thăm bạn. Sau đó, các bạn sẽ viết gì nữa? À, các em sẽ viết các câu giới thiệu về từng người trong nhóm, có câu kể ai là gì. Và kết thúc đoạn văn này, các em viết gì? Các em phải nói lời chúc bạn Hà mau khỏe chào bố mẹ bạn Hà trước khi ra về các em nhé. Đây là các ý cô đưa ra để gợi ý cho các em viết đoạn văn đấy. Các em hãy dựa vào gợi ý và viết đoạn văn nhé. Bây giờ cô đọc một đoạn văn cho các em nghe để các em tham khảo Nghe tin bạn Hà bị ốm Em rủ các bạn cùng nhau đi thăm bạn Hà Đến nơi, bố bạn Hà đón tiếp chúng em Em nhanh nhẩu chào bác Rồi lần lượt giới thiệu cho bác ấy nghe về từng người trong tổ Dạ, cháu tên Lan Cháu là tổ trưởng tổ một à Đây là Tuấn Đúng là học sinh giỏi bác ạ Còn đây là Mai Bạn ấy là họa sĩ nhỏ của lớp đấy Cuối cùng Bạn ngồi cạnh cháu là Hương Bạn ấy ít nói Và luôn giúp đỡ bạn bè Sau khi giới thiệu xong Chúng em vào phòng thăm bạn Hà Ngồi một lúc Chúng em chào hai bác ra về Và không quên động viên bạn Hà mau khỏe để đi học Qua buổi học ngày hôm nay Cô khen các em có chú ý lắng nghe và nhớ hoàn thành bài tập nộp cho cô nhé. Cô chào các em, cô chúc các em học tốt.